Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mão, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi Tuổi mùi sẽ phải xử lý không ít rắc rối công việc phát sinh bất ngờ trong ngày này. Với tài trí và thực lực sẵn có, những vấn đề này chẳng thể nào làm khó được bạn trong ngày có chính ấn trợ mệnh như hôm nay. Bản mệnh nhanh chóng tìm ra cách giải quyết phù hợp, từ đó mà nhận được cái nhìn đầy thiện cảm của cấp trên và lãnh đạo.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 Người tuổi dậu phải cẩn thận trước những con mắt đang dòm ngó đến túi tiền của bạn trong ngày có kiếp tài giáng mạnh. Những lời mời gọi ngon ngọt có thể là cái bẫy mà kẻ xấu bụng răng sẵn chỉ chờ bạn xa vào. Hãy luôn tỉnh táo đừng thấy cái lợi trước mắt mà bỏ qua những rủi ro đằng sau. Ngày dậu thân tam hội, người tuổi dậu nhờ quý nhân trợ vận mà công việc được thuận lợi không ngờ. Xây dựng và duy trì được những mối quan xã giao hài hòa chính là một trong những bí quyết để bạn có thể sải bước dễ dàng trên con đường tiến tới thành công.